chúng mình sẽ đi vào nhà khó để lại à, ít nguyên liệu đã mình sẽ xây dựng nó anh ngưng một cái chuông nhìn cho nó đẹp đẹp một tí ấy nó, mình sẽ ăn nó ăn gỗ luôn mình sẽ làm bằng gỗ sôi để con gỗ sôi chúng ta mà ăn khá là nhiều một ít thằng rau nữa đấy một cả ơn thì tao đã cả phòng một hai ừ, một hai này này chị bèo một hai ừ. đây đặt một một 2 3 4 5 năm ông mình sẽ làm một cái cột ở nữa bữa nay mình cách khoảng um, à, mình sẽ cách khoảng à, khoảng sáu năm màu tiếp một hai ba bốn năm đây này nữa thì đây là cái chỗ để mình trong cao đầu tại mình sẽ là tận dùng cái chỗ này để trong cao đầu luôn đấy đó là cặp 1 2 3 4 còn 1 2 3 thôi mình sẽ làm một cái trụ đấy nữa à, mình sẽ mở rộng lại chỗ này nữa chỗ này cắt hai đấy ui rồi phần trước này thì mình sẽ cùng một này là cái cửa đi bấu này nay là trong ca lậu nên nuôi thò nhỏ thế uhm. để mình lại bị đặt lọc cái chỗ này nữa rồi mình sẽ đi ra à, sáng nay và đào một ít đặt chỗ này nữa giờ mình khi mình ra à, nhặt đi vào để trong nha khó để lại đặt lại lúc nãy mình phải đặt công kho của mình khá là nhiều một đút để mà lát nữa mình chịu thì mình sẽ đi vào đó lại sáu nhỉ thì mình nghĩ tầm này là đủ rồi đấy rồi nay tất cả các phòng màu đấy ba bốn năm cái này thì lên phần à, màu đấy à đưa cho sáu chứ Microsoft vào mà ừ. này thì mình sẽ sửa chỗ này ra à chỗ à, chỗ này là cổng đi vào này chỗ này là chỗ trong ca độ trong trọng kia là chỗ núi thọ đấy à nó sẽ làm cái cổng này đẹp đẹp một xíu đấy nay cũng vậy nay thì cũng vậy luôn ui ui đấy hai cũng về luôn đấy nữa ra ở ngoài đấy đấy đấy thì sáng nay thì mình sẽ ẩu vào luôn đấy trước tiên chúng mình sẽ để như thầy ừ cho nên mình cũng sẽ là ba luôn rồi trên chỗ này thì mình sẽ đặt à, cột trâu cá lên khoảng một hai ba bốn đó khoảng bốn nữa đấy ba bốn hai ba bốn nó sẽ cởi cái cạnh ra đây và đặt block cho nó dây ấy hai ba bốn hai ba bốn con đấy nữa Ui chỗ này mình là tiểu nè đấy rồi đây thì cũng phải ra bài hôm nay cũng có trù đấy nữa trù này cho mình con nội ngán làm ra ừ giờ mình sẽ nội ngán lại đi ừ chỗ này thì mình sẽ nội lại đúng là em uhm. nay thì mình sẽ làm ra ra làm tiệm của mình đấy đấy nữa à. do chỗ này thì mình sẽ làm phân mại ở chỗ này mình sẽ sử dụng lửa tài để làm phân mại three days later đấy thì mình đã làm à, xong cái phần lại phía trên này rồi cái chỗ này thì mình sẽ làm ở bằng cái này để à, ừ, à trong cái đấy vì nó có nhiều khe giúp nước mưa rơi xuống này à thế à bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp cái khu trong này à khi đó thì mình sẽ làm phân tương ở trong cái nhà này hai chị mình sẽ lên thằng này ra cũng bài nhưng có hợp chúng ta cũng được đấy đấy đấy đây nhìn sao nhìn nó cây cây hết cây cày đi và bắt thể một thằng lao lao đấy bán với thầy về cậu có like luôn đấy hôm nay thì mình sẽ làm lớn làm to hơn này đấy đấy thằng nữa mình sẽ làm như thế về con bầu còn lại luôn bây giờ thì ta phân sam là phải trong đây để làm mà uh, chỗ à con cả chỗ nữa về làm cả chỗ uh, núi vẽ thỏ rồi mình sẽ làm bắt đầu từ chỗ này đấy đấy chia sẻ của mình đau khả năng nhận cho nên hệ thống việc này là không mất bao nhiêu không mất nhiều thời gian đâu nên chúng mình sẽ làm đặt băng bản gỗ này đấy sẽ yêu hết cả này đấy đấy chén kè một ổ có xô ra một ổ thành cái cậu xô nhẹ đấy rồi thì dạ, cái chỗ này thì mình sẽ đang ờ, như thế này luôn đấy ui cái mai để đừng ghé thăm nhà anh em ạ à. để đừng ghé thăm nhà em à vì là một cục sạt luôn à ba con thủy nhơi uống đâu con từ đau ba nè bạn em nè nhơi ừ giờ thì chỗ này thì mình sẽ cũng một order ra đấy đó ra ở đấy đi và làm được một số lượt ở đấy mà là có một số lượt để phía phong bây giờ thì cụ cả phải làm trong khu vực trong cà rốt thì lúc nãy thì mình cũng là nhấn rộng cà rốt ở phía ngoài này nghe dùng bộ súng và bọn nó khá là nhiều cà rốt luôn đấy hôm nay thì mình sẽ đặt một cái hàng rào đấy và một này trong cái hàng rào nữa đi một cái đèn lông ở đấy đấy ra thì trong cái đầu chỗ này ở chỗ này thì mình giờ mình sẽ đi phóng chỗ này này về đang cái khu vực của uh, máy vẽ ừ, của máy vẽ máy vẽ máy vẽ thoại vì đặt một liều cứ luôn đấy vậy à, thì em chỉ đánh nữa đấy đấy làm phân mình như phía bên kia ấy bò, à. để vào đấy nay thì đào cả lại luôn rồi ổn cho ta à, chỗ này chưa ổn anh rồi bây giờ chỗ này thì mình sẽ nuôi à, một ít à, bé thỏi đấy cái này nữa thôi ở đây mình sẽ đặt một ít đèn lồng để cho cây nó nhánh phát triển đấy quy quy hai rồi đây nữa dọn cái này nữa thôi bây giờ chỗ này thì mình sẽ đặt um, này phải đặt một cái cử ô đáy làm hai bên này là hãy chỗ cái chỗ này để đặt cái đen vào chỗ này cũng đặt đen vào này cái chỗ này thì khả là lại đi ra là luôn này thì đặt đen à, chỗ này cũng đặt đen này có việc này có bà cạnh ra bà lên được rồi ui rồi thì mình này em là vậy nếu thì mình sẽ bỏ đến ba sáu ra cái chỗ này thì mình sẽ đi vào và ta sẽ thêm một ít chỗ này nữa để đặt nữa và đây để đứa mày vẽ vẽ thỏ với ai một ít rướng đấy này em hãy luôn đi đấy như thế này thôi ấy nữa rồi cái chỗ này chịu nè và bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đâu và để đứa mày bẻ mày bẻ thỏ với hoặc còn thủy đóng này nè cái hố lava lúc trước của mình này nè à, mình tại đây thì để ra để chỗ dẫn để vùng sa mạc này thì bây giờ thì mình sẽ à, đi tìm một ít thỏ này thỏ con đi mà tỏ đi Thằng Vư, thằng Đố bắt được em <laughs> Đố anh bắt được em Không bắt được làm gió ui, ui, Cây Tôi nhờ Rồi, ok Anh can tội Nhất là hai bệ ấy, Ui, ui, ui, ui, ui Ui, ui quy vi ba vi ba quy Đây là lúc lại tao cử máy mà phải đi xét á Thôi, hãy mẹ cái mẹ này nữa nào một trái đinh luôn nào ui không bẻ bắt được rồi và đây nay còn lại đi vào khám phá mà một làng này luôn đấy ui một bé sòng ơi còn mắm một bé rồi ta ê đây đi thứ hai bé thứ ba lên nhưng mà nó điểm một cọc rồi hay lên thế nào hay nhanh đi wow chơi như sắp đội rồi thứ tư rồi đặt nó mới sẽ bảy bay nhẹ bây giờ thì lại lại và trồng một được một vị trí Ừ, người ra không? yeah, boy. Yeah, chạy nóng nha. Đây, mình sẽ tập kim lớn này về và đi xem Người Lan con có gì để lũ không nha. Vì trời cũng tỏ ra bây giờ ngủ một chặt này luôn. Anh em với sao cũng được. Tốt nè. Ý. Ui Cái lang này Phải cho uh, của mình là bây giờ à, Đảo Ừ, dưới chuyện nào Mẹ mẹ Ui Đúng Ừ lang này khá là nhỏ ấy Ui, ăn chỗ cả héo này bên này là bây giờ thì mình sẽ bảy để xem ở bên này có bài cho mình không nhỉ quý mẹ bên này cũng theo mình nghe bây giờ thì mình sẽ bảy như thế này và vậy ui tụi mình bảy mày bé mình bảy này năm mày bé này sợ chứ bây giờ thì mình sẽ giặt bồ vây cũng được ở đâu rồi à đây thở đây đây đây thở rồi để lưng cái giấy đã Ừ. À, nhanh nhanh hai mình đang chụp đuổi bia Thôi, thôi nhanh thôi nhanh nhanh Thôi mới xử lý bầu gai cũng được Rồi bây giờ thì mình sẽ dẫn hai bạn này Vây nhà của mình nhẹ đấy cho nên thì mình sẽ bắt thêm một ít thỏ với nữ để cho hai bài thỏ nha mình có bàn và bầu bàn này đấy, đấy. Three days later. Đấy mình là rằng làm lại bé thỏ này về thì à, cái khu sa mạc nó khá là xa nha mình ấy thì mình đã bắt được không bắt được về bắt được về nhưng mà để cho đường nó đã chạy bỏ chạy thì à, mình đã lên khu núi gần nhà của mình để bắt nó nói dễ thì mình đã bắt được một số như thế này nhưng mà nó là à, mau xấu vậy, bé ở sa mạc ấy thì đối thì thế này cũng được bây giờ thì mình sẽ dẫn vào thì trong này để ở nhẹ vào ok đi vào rồi các người trong em mạnh giỏi nha bây giờ thì à đây ra lại một ít Các cái à ta đổ cho làm Một bé một ăn đi ở chưa đủ vậy Đấy Thế là đổ thêm một Nè Và con thôi Ui Bây giờ thì mình sẽ à, Hôm nay thì mình sẽ quyết định làm một cảnh nông dân chăm chỉ mình sẽ đi uh, làm uh, thanh từ ở phía trong này để xem là quả thanh từ nào mình sẽ làm ta uhm. này cái này thì mình làm được này cái này mình làm được cái này thì mình sẽ phải vào à, cái khu chỗ nông này ui để lại một ít cạnh mày con ta ui chết trắng con rồi xin nóng tám phần này cũng được rồi đến trên này để lại à, để làm thanh từ tên hùng nhập nhạc này rồi bên này đủ rồi nhà của nhà hôm nay ấy ui cái tiện hỏng ui đã kho tổ vậy mình ừ, không được mình dưới còn đường mình dưới lửa chai lắm ta em giờ thì đang phải đi chạy lửa chai để à, à thu hoạch tầm à, một ít à, mà thôi ui gì thế? thì trong này con mật ong nữa ta bao đi luôn đi vời ui rồi ơi uhm, một ít than đấy là một cục gỗ là ba cục gỗ ba ba cái khóe uhm, khóe con ta đây quy con hàng khỏe con hàng chạy vào thêm một khỏe khỏe vậy thôi nhưng ai đầu ơi mấy lúc nãy mấy ngày làm cái tiêu chí ra ta là thấy một người giúp việc nữa hôm nay thì mình sẽ làm một ít sách ở việc trong nay chúng ta còn bốn khối một hai ba bốn là lại việc trong nay tìm một ít đau để hố đây và cắt ở ờ, chỗ này đấy đấy ra đau bên này nữa ui ui đấy rồi ra đau mình hai mà đi ra đây và làm thành từ uh, uh, gọi là à, kiểu ảnh vô đen để nhận cái thanh trừ uh, đi mới giúp đỡ này ấy thì mình sợ ảnh hốt em này đi mất ấy bây giờ chúng mình sẽ đi vào nhà cọ nhà của mình để lại một giấy thân giấy thân nữa nha ta ok giờ đi để lại cái thân thôi làm mấy con nó không được nữa à không con nữa toại thôi luôn thôi luôn con dạ, dạ, dạ. em ngoài này rồi mới sẽ chưa hơi ở chỗ này để mẹ anh con em bảo về thú nhà của mình nữa lại sẽ gặp á để rồi đi vào lại một cái một cái làm sao để buộc sẽ đấy cho rồi thế mình sẽ chọn ảnh vô em thôi đấy đấy đã làm thêm từ uhm. Yeah, I don't know thì lại golem nè golem này như vậy yeah. xả đi sáng thì à sáng chỗ à. em từ à, cái hồi nhạc này thì lại là những người tài thôi Ủa, có thể sợ nhân hay శ్రీకారంలో sau lại à, cái chỉnh mục cái này ấy chạy ra anh được làm được thank you boy khá là đơn giản thế này lấy cái con nắng con thoáng nó ta vì con ra để đi xem từ năm minh hiện tại không làm được rồi bisa makan eh dari sana tối Hey. Đất. Đất đi à, pha à, là chỗ là cái này hắn một kỷ nữa. Con tìm tấm này chúng nó sẽ làm được việc tấm này làm cho mày được hai một cái dương thì sự làm này, đấy có một cái chỗ nào thôi uhm. rồi ok các bạn các bạn xem được clip này là các bạn thích video hay để lại cho mình một like qua đó thì để nhà mồm đi nhá bye bye bye bye